đã có ai ngoài anh là ai cái bước đi vội vàng một kết thúc lơ là cho ta đời rộng rối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 trăng